Chào các bạn Ngày hôm nay chúng tôi hướng dẫn các bạn làm một cái clip về hướng dẫn trồng à, cắt ki để trồng lan nhân giống và do tình hình dịch bệnh Covid cho nên là chúng tôi không đi quay ở các nhà vườn trồng lan được mà chúng tôi sẽ tự hướng dẫn ở văn phòng của công ty để sau đây mời các bạn chúng ta đến với chuyên gia để hướng dẫn về cái uh, cắt ki như thế nào chọn ki chọn mầm ghi ra làm sao và trồng như thế nào để đạt được hiệu quả cao mời các bạn chúng ta đến với quy trình hướng dẫn kết quả của một uh, quá trình chăm bón thì à, tôi đã dùng uh, cái phân silic của công ty thế cho nên là cây rất khỏe mà nó ra rất nhiều kỳ mà cho ta ra rất nhiều rễ thế bây giờ là trên uh, thân này nó đã ra những cái kỳ như thế này và ra rẽ như thế này ta có thể cắt nó ra và rồng xuống một cái chậu khác thì để tiếp tục nó sẽ phát triển nhanh và và và thành cái chậu à, nhiều chậu thế tôi cũng à, hôm nay à, cũng cũng cũng đưa một số cây để hướng dẫn các bạn để cắt ra ừ, và dòng ừ, chia sang thành nhiều chậu đây nó là một chậu như thế này mà bây giờ nó tôi có thể chia được làm bốn chậu bởi vì là mỗi một chậu ta chỉ cần cho hai ki này thôi thì là nó lên đã là đẹp rồi thế giờ các bạn xem để tôi tôi tôi tôi hướng dẫn tôi ờ, cắt và và làm Đấy, cắt thì là đầu tiên là phải cắt cái ngoài trước này thế này Đấy, cái, cái đầu ngọn này thì ta cắt đừng nên cắt sát quá mà để cho nó còn cái cây dinh dưỡng nữa thì ta cắt bỏ khoảng khoảng 5 ờ, đến 7 phân nữa thế ta rồng Đấy. Đấy, thế và còn lại cái những cái thân như, như thế này nó đã ra hoa rồi thì nó không ra kỳ nữa nhưng những quãng mà nó chưa ra hoa thì nó vẫn ra kỳ thì ta cắt tiếp để riêng nó ra vâng, Đấy. cắt tiếp để riêng nó ra như thế này vâng, tại sao phải để riêng ạ để riêng nó ra này thì sau ta rồng vào những cái kỳ này thì ta đặt lên miệng kẹo thì những cái này vẫn có thể là ra mầm tiếp vâng. đấy thế thì à. đây là những cái kỳ mà bây giờ tôi có thể đưa ra để rồng sau vào vào những cái chậu khác được đấy. tức là mình phải chọn những cái kia nào đấy là, tức là mình ờ, vẫn rồng đây những kỳ mình cắt ra đây vâng. thế còn những cái ờ, cái thân này thì mình để vào một chỗ riêng này thì là sau mình đặt vào miệng chậu à. thì là nó nó vẫn cái nào nó nở được nó vẫn nở vâng à, vâng ờ, thưa ông thì tôi thấy ờ, những nhà kỹ sư trồng lan thì họ thường là khi mà cắt cây này họ làm rất cầu kỳ họ phải sắt trùng bằng cồn những con dao thế rồi thì thậm chí là có người còn đây tôi dùng một con dao tem con dao tem một nửa mấy con dao tem, tem mà tôi kẹp vào một cái ờ, ống nhôm như thế này tôi cặp vào thế thành một con dao cho mình mà cắt rất tiện mà nó rất bén mà vâng. khi ta cắt thì là tránh làm sao để cho nó không dập dập vâng. thân này vâng. dập thân rồi nó dễ thối đấy vâng. cắt được cái kia như thế này đây thì là cái đây các bạn kia đây ông giữ ra nguyên trên đây đây các bạn này các bạn có thể thấy rằng cái kia cái cây lan này là đã được dùng phân xinic trong nhiều năm qua và cho rất nhiều ừ, ki như thế này đấy trên đây tất cả những số ki mà trên bàn này là từ ở cái chậu lan này các bạn ạ đấy đấy một thì... chậu này là tôi đã được ngần này cái vâng, đây. Ờ, tức là xong tôi sẽ chia sẻ là tôi sẽ dùng là hai hai kỳ trên một chậu vâng đấy đấy vâng, những cái chậu đấy. như thế này dễ nó ra khỏe như thế này dễ ra thì các Đấy, và mầm gốc nó lại ra tiếp đây cái cây nào cũng ra mầm gốc tiếp Đấy. vừa dễ vừa mầm gốc các bạn này Đấy. như thế này thì sẽ đảm bảo sống 100% các bạn vâng ờ, trở lại với câu chuyện là à, tôi thấy một số nhà vườn trồng lan thì họ khi mà họ cắt ừ, cắt kỳ này họ rất là cầu kỳ họ phải nhúng vào cồn rồi thì sát trùng vân vân nhưng mà ở ta đây thì Ờ, ông làm rất là đơn giản thế này thì phải chăng là có bí quyết gì ạ? Đây cũng cái này là, là thật sự ra là cái này cũng phải bôi cái cái keo liền sẹo vào đây. À keo liền sẹo. Ừ, vâng. nhưng mà tôi để khô này và tức là rồng mà chưa bôi được keo thì tôi có thể là cứ rồng mà khoảng hai hôm không tưới. À. Thì là để nó khô cái vết sẹo này thì nó sẽ không thối. Vâng, đấy bí quyết. Nếu mà sau đó là tôi rồng xong mà cần thiết mà mà để để để bôi keo thì vẫn bôi được. Vâng. Và hôm nay là hôm nay là là là, là xin lỗi là là là quên không mang à, không mang keo vâng. bây giờ cần phải buộc cái này đúng không ừ. bây giờ cái gốc cái lan này thì mình sẽ để lại ba cái đây nó vẫn còn thơ gốc của nó đây đây đấy ra vâng. mầm gốc đây vâng. thế bây giờ tôi sẽ dòng kèm theo một cái kỳ vào đây cái chậu lan của mình vẫn ấm chậu luôn và còn tôi sẽ dòng sang nhiều cái khác vâng nay chúng tôi ờ, hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật trồng dày uh, ờ, tường tận về cái Vâng, chúng ta lại tiếp tục đến với kỹ thuật Đấy, sau khi tách đi rồi cây chậu nó nó ờ, thưa thì ta có thể trồng lại vào gốc nào của nó là là hai ba mầm nữa để nó lên cái cái mầm gốc của nó lên nữa là sau nó thành một cây cây chậu ấm cây nhiều đấy ừ. như thứ cứ thế này là nó cây sẽ sẽ sẽ lên được vâng thế và vừa cái cái mầm mình vừa trồng thì ờ, ông có thể nói lại cái quy trình để cho các bạn để các bạn biết này trồng như nào đấy trồng như thế là khi mình đã cắt kia đây ra rồi cái chậu nó chỉ còn rất ít mầm và thân cho nên ta phải rồng lại vào cây vào hai ba ba ba ba ki nó lại vào cái chậu này bởi vì nó lên tiếp tục rồi sau nó ấm chậu thì cái chậu của mình thì nó mới nó mới không không không ờ, bị thưa cây vâng. đấy thế là mầm gốc này tiếp tục nó vẫn lên thế còn ta trồng thêm 3 cây vào đây đấy, đấy là trồng ờ, thêm thêm thêm ờ, ba cây vào vào vào vào, vào, vào vâng. cái chậu như vậy bây giờ mình lại tiếp tục trồng một chậu mới bây giờ bây giờ phải dòng chậu mới em em em em lấy cho anh cái thùng xốp ở đây vâng. để anh làm quy trình dòng chậu mới Đấy. tiếp tục sang cái chậu cắm, thứ hai các bạn này cắm vào đây này vâng, cắm định vị vào đó vâng sau đó thì ta thả cho giá thế vào vâng. trồng như thế này thì nó không tốn kém gì không nhưng tốn. vâng nhưng mà chỉ yêu cầu kỹ thuật thôi đấy vâng không tốn kém gì các bạn ạ nhưng mà yêu cầu kỹ thuật đấy và trồng như này thì ông có cam đoan là sống 100% ạ? không chết một cây nào vâng. cây sẽ sống trăm phần trăm vâng khẳng định luôn các bạn nhé đấy à, đối với những đấy, những cái kỳ nó ra nhiều dễ vô cùng các bạn ạ nhờ dùng phân xịt cho nên là uh, các kỳ nó ra rất nhiều vậy thì trước khi trồng thì trước khi để tách ki ra thì khuyến cáo các bạn là chúng ta cũng lên uh, sử dụng cái phân silic này trong lượng ờ, silic tam phát này à, các bạn chỉ cần dùng một cái lượng rất nhỏ thôi không cần phải nhiều đâu các bạn nhé Đấy. dùng một cái lượng rất nhỏ thôi để bón trong uh, trước khoảng độ 2 3 tháng để cho uh, hoặc là 4 5 tháng cũng được. Cái này cái sau một tuần là bắt đầu cho phân được. À thế ạ. À? Ừ. Sau một tuần thì mình cho cái phân silic cho khoảng... phân silic là cho rắc ít một là được rồi. Vâng. rắc khoảng độ chắc độ lửa thìa cà phê thôi nhỉ. Đấy thế thôi. Vâng, đấy. Đây cái cây của nó rất đẹp như này các bạn này. này thì mình trồng hai gốc mình trồng hai cái kia cái một bên trong cái kia này đầy sức sống nhỉ bởi vì lá chống trăm phần trăm không cái nào chết được vâng, và muốn đảm bảo là khi sống trăm phần trăm các bạn nhé thì một cái lưu ý ừ, giúp các bạn là để cho khi ra được nhiều rễ và cây vừa phát rễ nhiều vừa phát mầm nhiều vừa lá đẹp cây cứng như thế này đây như thế này thì khuyến cáo các bạn là chúng ta lên bón phân silic ở đây là chúng tôi cũng đã bón phân silic à, ờ, ông ông vị cũng đã bón phân silic rất nhiều rồi đấy rất nhiều lần rồi cho nên cái chậu lan này nó mới đẹp như thế này đây bạn có thể thấy được mầm nhiều lá đẹp khi ra nhiều đi ra rất nhiều Đấy. thì đây ví dụ với cái cây này các bạn này xem cái của nó ra nhiều này dễ dễ khỏe kỳ ra rất nhiều như này ừ. sau này để chúng ta mục đích là chúng ta để tách ghi ra nhân giống thì chúng ta phải bón cái phân trung lượng silic để cho kỹ đây ví dụ như đây cái kim của nó đây này bạn này đây cái phân silic gói vào đây đấy, gói. Ờ, để vào miếng gỗ có thể gói nó vào đấy gói vào cái vải cái giá hoặc cái tất bỏ đấy là mình ốp nó vào thôi là nó ngấm phân ra dần thì mình phải chủ động mình bón phân silic ngay từ đầu sau đó thì mình mới trong sau một thời gian mà khi nó ra nhiều thì lúc bây giờ mình mới cách phi ra và mình trồng như thế này thì đảm bảo sống 100% không chết các bạn đấy dụng lá thế kia không sợ đâu vâng cái dụng lá này này dụng lá nó sau đấy, nó vẫn đấy. ra nó vẫn ra kỳ đấy vâng mầm nó phát triển rất mạnh mầm lên mơn mởn luôn đấy lá xanh mướt như này nhưng mà mầm của lại rất là chắc cứng chỉ cần bằng này giò lan thôi nhưng mà mình sẽ nhân được rất nhiều giống các bạn ạ bởi vì trên này vẫn còn rất nhiều ki và chúng tôi sẽ tách ki từ những cái những cái cây cây giống này đấy cái cây giống như thế này thì chúng tôi tách ra để nhân giống lên và ông có khuyến cáo gì với những người trồng lan ạ tôi thì tôi cũng kia mới chơi không được lâu nhưng mà tôi dòng là thấy nó lan có rất là hiệu quả mình dòng này mình đều vừa để chơi cái hoa lan rất tao nhã còn thì, thì thật sự ra để mà kinh doanh thì nó lại lợi nhuận rất cao vâng. một khi uh, mua một cái chậu nó là độ 300 nghìn 500 nghìn thế nhưng mà sau chơi được mùa, mùa hoa rồi nó lại ra cho mình mấy chục kỳ thế là mình lại nhân được mấy chục triệu nữa vâng. thế là, là là một vài chục triệu nữa cho nên là đấy thế này là đây thứ hai chậu vâng. thứ hai đã hoàn thiện chậu, chậu thứ hai ừ, đã hoàn thiện rồi các bạn nhé đấy, đấy đây cái thế này đây. là là hai triệu hoàn thiện rồi rất đẹp bạn và ta lại cứ tiếp tục quay vòng như thế thế là bây giờ lại cho xốp vào uh, dưới và mình lại cắm que định vị vào và tiếp tục dòng vâng. cứ như vậy thôi à, sau hai ngày thì mình tưới được và hai ngày mình mới tưới hai ngày mình mới tưới và khi mình tưới thì cái lượng cũng tưới vừa phải đấy các bạn ạ tưới vừa phải tưới ướt, vâng. ướt lên à, thân lá nó luôn vâng ướt thân lá à, gốc à, mà cũng không cần tưới nhiều lắm và sau đó thì à, cứ khoảng à, mấy ngày thì lại tưới lại một lần ạ thì sau đó là cứ cứ chiều tối nào mình cũng tưới cho nó một ít vâng. sau đó thì mỗi ngày là chiều tối đấy. Vâng, sau chiều đó tối là mỗi ngày chiều tối tưới một ít vâng và không nên tươi sáng tươi sáng nó nắng nóng rồi nó hay thối vâng và cái tối thôi cái lam sau khi đã trồng này thì mình à, phải để trong bóng mát phải không ạ trong mát trong dâm mát không vâng. chưa treo ra nắng được mà chỉ để trong dâm mát vâng. và sau bao nhiêu lâu thì mình sẽ treo ra ánh nắng thì sau tuần lễ thì mình vẫn treo ra chỗ dâm được vâng. quy trình trồng rất là đơn giản và những bạn nào muốn chơi lan muốn học hỏi kinh nghiệm cũng như là mua lan giống thì à, liên hệ với ông Nguyễn Văn Vị là chủ tịch hội sinh vật cảnh của thành phố Bắc Ninh để trao đổi học tập kinh nghiệm cũng như là mua lan giống về chơi thì một cái thú chơi lan của ông cha ta từ ngàn xưa để lại ờ, nó rất thanh lịch rất là tao nhã và cũng ờ, mang giá trị ờ, kinh tế rất là cao và đặc biệt là với ờ, những bạn đam mê với những người già mà mình có những nhành nan khi Tết đến xuân về để ngắm nhìn à, vừa uống trà thưởng ngoạn vừa ngắm hoa thì rất là thú vị các bạn ạ vậy nên chúng tôi làm một cái clip này để giúp các bạn um, có nắm được những cái các bước tỉ mỉ tức là chi tiết các bước chi tiết trồng lan ừ, để đảm bảo không chết ừ, cây khỏe và đẹp và à, thì ừ, chúng tôi phát hành cái video này và mong rằng các bạn ủng hộ cũng như là các bạn à, có những điều gì thắc mắc thì à, có thể trao đổi cùng chúng tôi và mọi thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ với ờ, ông Nguyễn Văn Vị với số điện thoại ông có thể đọc cho các bạn đi ạ 0912 580 418 0912 580 918 418 418 các bạn nhé 418 à đấy và um, để tìm hiểu về phân bón Silic Tân Pháp Bắc Giang thì các bạn liên hệ với tôi là Mít Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 09 4 618 9 969 để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh nhé à, và ủng hộ chúng tôi bằng cách là nhấn vào và lúc à, ký hiệu bàn tay là nút thích và nhấn vào hình quả chuông để nhấn hình vào, vào hình quả chuông để chúng ta đăng ký kênh và